oh hello Yeshua oh hello Ngọc Thế à để tôi hỏi cái vụ này cái phương trình rồi ta phương trình ớt rồi ờ ủa không có tiếng à hello long nguyễn ờ tôi tính hỏi mấy bạn cái chỗ này nè cái chỗ uh, ở trong đây nghe nói là có một chỗ để farm kill á nhưng mà không phải để để tập luyện nhưng không phải là đánh mấy con này nha không phải đánh mấy con gửi gỗ này nha nhưng không biết là cái con nào á không biết cái chỗ nào á muốn tập muốn tập combo nhưng mà nhưng mà nhưng mà cái chỗ này mấy con này nó nó nó nó không có bị dịch chuyển ví dụ như nè nhấn tab nè thấy chưa con này nó không có dịch chuyển được cho nên nó không muốn đang tính kiếm một chỗ để, để, để giống như chơi trọng ở trong uh, à, hormone training á nhưng mà nhưng mà cái, kiếm cái chỗ khác để tập mà không thấy không thấy chỗ để tập ăn ha hơn vâng ha rồi hát có gì ta hát là lan mà nhưng mà F12 tôi muốn tìm cái chỗ ví dụ như cái chỗ đó nó cho tập luyện kêu đúng không nhưng mà nó sẽ hiện cái kêu mình cần luyện với lại ba bước khi mà thành thành ba bước nó sẽ cho qua bước kế tiếp tôi không muốn hiện cái đó tôi chỉ muốn hiện cái cái con người gỗ thôi á là do chỗ nào sao thì mình đánh theo ý mình đúng không Ch không chính xác là theo ý mình nhưng mà nó sẽ ví dụ như thế này nó sẽ hiện cái kêu lên như thế này rất là khó chịu nè ví dụ đổi cái khác đi selection không biết cái chỗ này là cái chỗ nào một mình thế này ví dụ chọn cái này đi cái bực mình đó là không không không không có biết cái chỗ đánh cho đó như thế nào kiếm chỗ để tập combo mà không được thằng bà quýnh vô quýnh lại với nó nữa cho rồi Hello, Fabric. Searching for a match. À, mới vô tập lá phép rồi đã. You have joined the World Martial Arts Tournament. thử mới tạo mới tạo hồi sáng <laughs> con ngáo 14 ngàn này hả à hello Long Nguyễn con ngáo 14 ngàn là là là là cáo ngáo donate ờ, hai chục á nhưng mà nhưng mà nó trừ hao cái cái, cái, cái, cái tiền gì đó em bị ra như em sợ ma cho <laughs> thì nói nó hỏi nó giờ ờ, có phim này hay lắm nhưng mà giờ nếu anh ờ, anh sợ ma nếu mà anh lỡ lỡ mà anh bị liệu anh có ờ, ném vào người em được không đúng nó chung là hỏi mấy câu mà rà ý nó thử xem nó như thế nào rà ý mà thấy nó bật tiền xanh thì ok đóng băng tạc tượng Ủa Phan phan từ từ sẽ nó mất tiêu rồi Join the World Martial Arts Tournament. đấu ba với ta hả đó giờ cái chưa thử cái đấu ba với ba là như thế nào á cái đó kiếm trận thấy lâu quá dạ. cho nên chưa thử để chút thử khi tôi nhìn còn không kịp nó lan lặn quá hay quá hay quá nó bắt hay quá nó hay quá chết chết chết chết chết ấy lãng xẹt ủa lãng trên đây hả quên nhảy xuống đâu ấy đây tắt mic sạch sẽ luôn không ai mở mic luôn phải mỗi ông video à ông Verom làm gì em trai hai con khu vua thì con phòng master của ông chỉ vậy cái gì ông làm gì em trai hai cái con phòng master với ông chỉ vậy đối với chơi đâu đang coi phim mà ôi vậy hả tưởng đâu đang chơi chứ thế mà làm gì tắt mic sạch sẽ luôn à đang quýnh lợ lợ à ông nhanh mà người ta đang coi phim ơi ơi ơi chết chết chết chết chết đang chim mới chết từ đi giờ tôi nhấn tôi nhấn cũng chậm là đó đỡ lúc đầu uh, nhấn cũng teo tua tê tả ông Vero với ông Nhân Phạm đang đánh liên minh hả Đồ. ông mấy người kia đánh liên minh còn mình coi phim à ông ông coi phim ông Nhân Phạm nãy tại đợi an gái ao luôn <laughs> kìa phương trinh kìa tại uh, ờ, ga với nhanh đang quấn liên minh à. chứ không về đồ được cao nó không quấn đâu oh hello tiếng World Martial Arts Tournament. Assassin don't nhỉ? Assassin. Sự kỳ ta. Preparing match. Đồ, đồ, đồ, đồ, đồ. mất hình, mất hình. nhưng mà nhưng mà phải biết nhìn cái à, cái cái cái cái tab của nó chết chết chết chết chết chết đâu ờ à, cô trinh chỉ cho cái chỗ uh, trong uh, trong uh, quýnh con người gỗ mà không ờ, có, hiện kêu dưới gì đúng rồi đúng rồi biết ý ông quá mà chỗ nào ta ờ ờ, ờ đổ ba bảy tao nhặt thằng đàn xíu. đặt tượng rồi nghe chế ơi đúng rồi bị tạc tượng rồi nghe chế ơi đúng rồi tạc tượng rồi nghe chế ơi thích nhất cái kiểu tạc tượng assassin được coi là một trong ờ, được coi là những ờ, người bb đỉnh là vì nó quá nhiều chiêu hiệu ứng mà chiêu hiệu ứng nó lại có khả năng hồi cao nữa Ai. cho nên ờ, với cái pin tốt bạn nào combo tốt thì có thể khiến cho cái thằng mặc áo phe khác phái trong vòng một combo lên dĩa nhưng mà vẫn chưa làm được điều đó à qua lọt kìa thế là kết kết thúc chuỗi uh, ờ, win trích Vương Trinh ơi Vương Trinh à ai đủ Please try again later. hàng này à fk hàng này như bàn tới làm dữ quá thì nó bị lắc hay gì nó ca luôn trời thằng lạ sao không thấy anh ơi thấy vụ gì bạn is it? You have joined the World Martial Arts Tournament preparing match. First Rồi, trực tiếp ngoại tiếng. Ok vậy. Jim bị tắt rồi hả? Ô oh. Bị dạ, cái thằng đã tiếc. Jim bị tắt rồi hả? Kỳ vậy? Rất mạng nữa chứ? Không biết, đang bị đang coi lại coi thấy bị cái gì vậy không bị đất mạng bình thường bình thường ok rồi Please try again later. Please try again later. Right now. urgently. Mạng hồi gì như tức Mai đi môi trường rồi Nhận lớp hả? Ừ, 9 rưỡi về <laughs> cái gì ta chim ông có bị gì mà chết Ờ à, không biết nữa, nó bị gì đó Đang coi coi nó bị gì nó không biết gì đây Đồ Đồ That Đã biết cái gì Thấy trên đây nó báo tình trạng là ok mà Xong rồi bị hiện kỳ ra Youtube này nó cứ heo lâu lâu nó cứ heo cái kiểu gì đâu á <laughs> stream bị tắt rồi trực tiếp ngoại tiếng mới ghê chứ ok vậy ta kỳ bị gì không hiểu bị gì luôn thì làm sao đây hưng hả giật mình hoài hơn thật đó Thế hả? vụ gì vụ gì thì tôi à, à, tôi có chuyện tôi thấy không ổn thì tôi la tôi không ổn chuyện gì không ổn ý là cái phòng á tuy không lơ tuy không nhỏ cũng không lớn mở cái quạt ngay trên đầu á mà vẫn à. còn ra mồ hôi và tới hồi mở máy lạnh lên á Thì lạnh cống luôn <laughs> như là ông là nắng không ưa mưa không chịu rồi Ngại gió kỵ mùi xương Cái quạt ngay trên đầu máy vi tính à, Mở quạt lên vậy mà nó cũng không mát gì Máy vẫn phải ra mồ hôi rồi giờ giờ mở máy lạnh lên á thì nó lạnh cống cái người áo đâu mặc vô ơi cái luồng mở lại được phải không mấy ông đang coi thử xem à, bó tay chứ nó bị cái gì chả hiểu nổi đang quýnh ngon lành gặp này nữa chứ bị cái gì vậy à tôi đang đi đánh nhau ở trong arena mà tập combo cầm béo là cái kiểu cuối cùng combo cầm béo bị rớt mạng rất chuyên hoài luôn nãy bị gì á bị rớt mấy lần Master ờ, à, Trời ơi Ôi, đâu đâu đâu đâu đúng rồi tạc tượng cái nghe bộ đúng rồi tạc tượng thì cho làm ơn cho mình chạy ra sau lưng nha tạc tượng tạc tượng tạc tượng tạc tạc tượng ôi ôi ôi ôi ôi Má này anh gì mà đen thế <laughs> Bỏ hết cái này ra tới kia Ra ôm um trong này ngon mà Ơ, à, gì vậy? Ông vô có màn hình tái chạnh chưa? Cái tao liền Rồi Tôi chưa vô nữa, địch mẹ à, tối qua cũng bị nay cũng bị rồi chim bình thường rồi được rồi rồi bãi nồi vô vô được rồi đó nhưng mà nó cũng thấy nó lắc phần trăm. You cannot do that right now rồi mình chạy đi chạy nó đi chạy nó đi má ông nhân ông chưa vô ông kêu ông vô rồi dụ hả bị dụ hả Đúng rồi bạn bị tạc tướng bạn sẽ bị tạc tướng đúng rồi tắt chim luôn hết chết hả mở lại được rồi mở lại được rồi bạn sẽ bị tạc tượng bạn sẽ bị tạc tượng ai thích nhất cái trò tàn tư này Rồi ôi, Không giỡn, không giỡn. Thôi tàn hình chạy tiếp đây. Đúng rồi. Ê. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi một một bồ vậy Đồ chưa vô nữa Còn tôi thấy mic ông nó cứ ù ù ù Mic ai? Ờ, ông Phú kìa À, Phú hả? bây giờ hiện tại là a đang gọi là lát cho nên nó không dám ờ, chơi chuột phải bằng kêu đâm ờ, tử quyệt gì đó đợi việt nam đi sẽ luyện cái kêu đó giờ luyện kêu thả bơm nó trôi warlock phải nói cái, cái con lọt nào vô chơi nó chứ ngại gì giúp bẩn ơi chết chết đồ ơi <laughs> rồi chết cô ơi ủa vô chưa vậy chưa nè đù quá <laughs> ngồi đó về 5 phút Ê, ê, ê, vậy là không tốt Chết thiệt á nha bồn Rồi, rồi đây bây giờ mình chơi cái trò không có gọi là núp núp núp núp nữa đánh thì cho lẹ à, đồ. con này nó có cái nó gọi là trời trời trời trời trời trời trời ôi vãi nồn anh em đang ờ, được chiêm ngưỡng ờ, best alo alo alo alo à, chứ cái cái cái ờ, luồng của ông á không có được công khai chỉ có những người mà có cái liên kết nó mới xem được video thôi à rồi rồi rồi tôi mở công khai rồi sao nó bị cái gì ta trả dạ tiếp nó cưng ngon quá nên nó vậy <laughs> để tôi mở lên lại rồi đó lên lại đó Ủa rồi, sao sao biết được hay vậy nó thấy nó báo hả nó báo vậy hả ừ nó báo tôi mà ờ, là những người nào mà mà mà mà mà, mà không công khai thì những người nào mà như ông ông thấy nó không báo gì ông nói báo bên ông là nó báo như thế nào nên nói là video này không được công khai, chỉ có những người có liên kết được chia sẻ thì mới được coi thôi. À đồ, điều đó nữa hả? Ừ. Nãy tôi vô cái uh, trang chủ của ông á thì nó không có thấy cái livestream nữa. Rồi giờ giờ là ổn rồi đó. Thấy được không? Ừ. Ờ. Giê-xu bổ xó luôn hả? Yasuo <laughs> thôi được rồi thôi được rồi mày đá ít thôi mày đá dữ vậy ai chịu nổi hồi đá kìa hồi đá kìa vãi vãi Loki thấy toàn bắn bách ra Ờ, rồi tôi kiếm hết hết tất cả tao sao bạn ấy là đá cung linh dưới giờ vừa nhắc cái chứng miệng không tạc tượng mày một cái mệt mày rồi nãy giờ mày ám tao hoài đúng rồi số 1 đâm đúng chiều, rồi chiều, chiều, hồi chiều chơi đến mấy giờ mà bây giờ ông kali ông ngủ chưa chưa chịu dậy luôn kìa rồi <laughs> ờ, hai giờ sáng của ổng bây giờ chết giờ chưa dậy nổi rồi mít ông Loki nhỏ quá nói nhỏ nhỏ thì nói ta chỉ đâu mất không mất tiếng ổng to đi nó to chỗ sau này nó nhỏ này không nghe rõ bị điếm nguyện rồi điếm nguyện rồi điếm nguyện rồi điếm nguyện rồi điếm nguyện rồi điếm nguyện rồi điếm nguyện rồi tiếp thêm huyền thoại cũng chết Nên này chỉ có con chép thôi, không nhầm vào đâu được À đúng là Kung Fu Master mà bị nó bắt được một cái một là thôi à, tụt tụt điểm trầm trọng à, chịu bắn có mấy phà tiếu lắm luôn kì à, chịu không đỡ nổi à. không nổi Ông on từ lúc đá giờ luôn em Ông ngủ rồi Ông, ông á, nói ông á Không không, có ngủ Mai chén đi vào hả? có phe có có có cái ờ, kè cặp hay hay tôi tôi dẫn đó à, không nhớ không nhớ giờ không nhớ giờ ơi ơi đây nè ông ông được à, là ngày nay được hai cái top một cái gì à hai top một cái top một kia bắn rồi chơi cả ngày mới được có hai cái thôi hả dạ. giờ trước đi chơi đây anh thua chả biết được cá là cổ may chơi cả ngày không được cái nào nữa kia à có rồi rau là có là mai rồi gặp thêm cái kiểu mà tim không có trai ha tim bắn ờ, gọi là tới đâu ba tới đó mà đồ solo duo với nhíp ờ, được top 1 luôn thế vậy duo đâu ba thằng à? à à, à có ông kia có ông thái nữa hồi hồi chưa tôi tôi cũng thấy rồi thấy ông bắt đầu bán auto được rồi đấy bắn sàm á ở gần ria đại á thật ra là... không cứ tập phải phải tập phải tập lia auto đi auto bắn tả chứ ha ừ. mình mình mình bắt đầu mình am được mình mình bắt đầu mình ghìm tâm rồi bắn auto nhanh chết đúng chết mẹ thằng này counter hết luôn rồi anh này anh hay vãi ba cái con assassin nó kêu <laughs> trời ơi trời trời trời mình rồi kìa đâu chỉ kia hai ông kia đang bắn nên là tôi chưa vô vậy Stalin ổng bật nhạc ừ, ổng đã bật nhạc Nhạc anime à, anime tách kia kìa xem stream bật nhạc anime he he gặp vlog nữa à, cái con cái con cái con warlock này của nó không bị nó không bị băng nha thì lạ ha à, Kinder, Kinder rồi Kinder, Kinder rồi Làm yeah. Dạ. sao, làm sao để hy chân làm sao làm sao Inside good good good sí have joined the World Martial Arts Tournament. một, một cái kêu bơm này mất tới uh, cái coi nhiều lắm bắt rồi bạn đi bắt bạn đi bắt bạn đi bắt bạn sang một đống bơm điệt bơm gì đánh có mấy cái hết rồi mà nè hết hết tập focus vậy What? Please try again later. join the World Martial Arts Tournament. Yo, let's not die. tổng kêu ra chân luôn rồi cái thằng này nó biết overcut overcut đúng rồi ê ê đừng giỡn đừng giỡn đừng giỡn chết thiệt chết thiệt mấy ông online mà mấy ông tắt mic sẽ Pairing match. First round. Ê, giỡn giỡn giỡn focus vãi thằng thằng cung phu này nó nhát quá ta nó không bắn gì trên vậy sắp mặt lời chưa giờ cứ bay vô mà đánh hồ hồ tâm lý đối phương đi chứ giờ đánh nó đỡ không rồi hồ tâm lý đối phương đi chứ đúng rồi tạt cho mày cái tượng luôn đúng rồi chính xác chứ vừa mới cấm tai nghe vô chó nhậu chát ông khổ Nam thôi bên Việt Nam dự án làm mấy cái combo mà <laughs> đánh liên tục được cái kiểu ờ, tỉnh lại đi chén ơi Vương Trinh kêu Vương Trinh chỉ với cái kia mà cuối cùng em kêu alo tỉnh lại đi chén ơi không thấy ngu xuyên hãy <laughs> mơ mộng chứ mơ mộng không tốn tiền mà cái chỗ tập bị gỗ hồi nãy có ông nói là cái đó ông có bỏ đâu mà hả hồi nãy con nói chỗ nó bỏ rồi mà để nó bỏ rồi hả rồi biết đâu có ai biết không ta trên đây có ai xem ai biết không ta tiếp chị chỉ giùm cái chỗ này đây là lý do tôi ờ, mà mọi anh trai ờ, đều thích chơi lát nữ đây cái gì vậy ông thương ông gửi cái gì tôi không hiểu gì luôn à, à, à, à, à, à. thì coi cái list tôi gửi nè à, à. đau đau đau đau đau đau đó ai dám yêu cái anh chị này không nè đó, bấm giờ coi thử đi lý do tôi bị má là chết chứ <laughs> qua lò là thấy bắt ngán rồi đó đúng đánh hay thiệt combo nó nó delay lâu thiệt nhưng mà nó ra nguyên cái combo nó phát một cây máu ra đi cây máu ra đi không lời từ gì. bắp nữa bột Đấy. trời trời trời trời trời trời trời trời trời oh. trời nó kêu được con đó ra nữa rồi kìa vãi rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung rung lùi rung lùi rung lùi Please try again later. Rồi, rồi, rồi, rồi. chà lúc kia con nói ra hoài luôn á ta quả cái nồi ma đứng khiêu khích kìa thứ gì đâu á ừ đang thử thách của đó đi con gì yeah. ôi cái con quỷ đó có chịu một ma bờ máu bờ máu vãi vâng. chưa anh em mình trong nhóm này chưa có ai là thánh của lọt hết à à, để qua nó hành quá chưa biết kêu cấu kêu đó là sao là sao là sao là sao hết hành quá You have joined the World Martial Arts Tournament. Đâu? Pairing match. À, ngồi vậy nè. Tanker Ủa uh, sao uh, cái server nè, À, server gì đó không? Yeah. Dạ. À. Sao uh, tôi download uh, cái sụt của, của Việt Nam á mà sao nó đâu có nặng lắm đâu ta có hai mấy giây vậy? À? Ai biết đâu, tôi chưa đau nữa. 28 g nè, mấy ông có 28 g không? Nghe nói sao có ông nói tới 40 g lên ta? Sao tôi không biết tôi có đau lộ. Biết tôi có lộ không? Sao đây có 28 g? Kìa. 58 ghi đúng rồi. Bữa đau là 18 ghi. Dạ đúng rồi phải không? Ừ, vô chơi được hay không là biết đúng sai liền em sợ tới ngày đó vô không có được cái gọi tải lại bắt đầu bị kẹt đưa kẹt đường băng luôn đồ ừ. má là dễ hơn người ta hơn. tới 16 tay cái rồi vô không được á phải đánh à, lại không biết đánh bb chơi không trời ơi nó biết đánh ông nội ơi nó đau quá chắc bb chơi không chắc hả ừ vô đi để tí đang lót hả đang lót đang lót tôi đang bị ăn hành trong đây đây oh my god cái dòng loli này It's like a crawl. Trời ơi. Đúng là khi chúng ta phế chúng ta thấy con nào cũng mạnh. Ok. Điểm của tôi hiện tại là bây giờ là nhiêu? Sắp bị tù hạn rồi. đồng là dưới 1350 hạng bạc là trên 350 hạng vàng là phải trên 1600 Ồ ở đây có mấy hạng à bạc đồng bạc vàng kim cương với bạch kim bạch kim với kim cương chứ bạch kim với kim cương You have joined the World Martial Arts Tournament. ตูนไป đang chơi con gì thế anh cực rồi thôi tạc tượng bằng được rồi tạc tượng bạn được rồi ai coi cái khúc này đúng hài thiệt chứ <laughs> kìa đá kìa đá kìa đá đá kìa đá kìa đồ ma liền top đấy trời trời trời trời trời trời trời trời trời trời Please try again later. Please try again later. Csá, csá, csá, csá, csá, csá, csá, csá, csá, csá, csá. đầu rồi đỡ hết kêu luôn đừng đừng đánh em nữa đừng đánh nữa chết em thiệt ừ rồi tuột rồi tuột rồi Uruguai. ơi ơi ủa sao mấy ông kia kêu là comment trên youtube quét trời mà ông không trả lời cái nào cả. comment trên youtube nhiều hả ủa sao tôi đâu thấy comment nào đâu ta không biết ông gia xu ông người hỏi rồi youtube nó bị cái gì bữa nay à Ủa sao tôi thấy luồn tôi chạy mà trong khi comment tôi đâu thấy comment nào đâu ta ok vậy nói rồi giờ ông an á giờ muốn cá ghệ là quanh cái hình lên đây bấm ra vài phát là có để tôi coi nó có số kỳ á đâu vẫn còn đang lo nè nè nè nè vãi vậy ta tôi xong trận này tôi chỉnh lại coi sao kỳ vậy vô lý vậy sao vô lý gì được Try again later. rồi bên như thế này thì nãy giờ thấy cái youtube nó cứ đứng cứ ngắt lần sau chẳng hiểu nổi cái tôi nhấn qua lần đó tôi làm làm mới nó lại cái à. nó bị cái gì á lỗi gì đâu á xong rồi bm nha Ehehehe. Tạc tường. Một. Đấy. cái nhược điểm cái sai lầm của cái con uh, master này là cái gì đó là tại vì nó đánh thường quá nhiều nên nó bị lóc nó sẽ bị lóc kêu, mấy kêu lóc và lóc nó đánh xa mà không nhưng mà nó bị tôi nó mỗi lần tôi đỡ là tôi đỡ đỡ hết kêu nó luôn à, nó giỡn thôi chứ nó giỡn thôi em đang giỡn thôi mà em giỡn thôi em giỡn thôi thấy không á à, hè hè ê dạ trẻ này cứu tôi không ơi dở dở dở dở, dạ trẻ này cứu tôi không ơi qua biết cót lẹ thôi <laughs> vãi vãi dở dạ, dở dạ, dở dạ. chết thiệt chết thiệt chết thiệt à chết thiệt ơi phải rồi chết chưa ồ oh để tôi chỉnh lại cái cái lỗi um, comment trên trên youtube kìa chết rồi qua cứu tôi cái như vậy gì <laughs> đâu hay gì đâu đồ à, phải là ông à, ông tiến là ông comment cuối cùng ông ta hãy nghe tiếng nói từ trái tim em gì nào phải không đúng không ta hello để tôi chat qua thử coi được không ok bình thường là rồi ờ oh, hello hồng nguyễn hello hoàng nhân nãy giờ nó bị lỗi vậy mấy ông ơi tôi chả hiểu nổi nữa bây giờ tôi cứ thắc mắc là tại sao mà không thấy ai hết chắc b không chắc b b b. ố quên nó giờ quên không ở ờ, tiếc chết thằng này chết với thằng này lẹ thằng này xâm nơ chết lẹ bye bye đây bye bye ờ. hai ông đi học rồi muốn từ địa ngục hai ông là ông nhân với ông ờ, ông tiến là hai ông người mới đi học không quý gì nha ngủ đây ủa nãy giờ có chơi đồ ngủ không tôi đi ngủ đây tôi làm xong hết rồi oh hello Alan à đúng rồi ổng đi học mà ổng làm như ổng giống như là <laughs> chỉ còn là đây một giây phút thôi á à. với con chủ của mày cơ giết chết con mèo đi câu hello của bảo rồi ông Pedro đâu ông chat lên đi ông ơi khỏi đánh tên chat lên nè ủa tôi chat rồi mà delay bao nhiêu giây mà sao vừa nói ông chat lên liền hay vậy tôi nghe trong discord à hello long nguyễn đâu còn đi youtube đâu gì vậy con này gì hộp master hả đúng Veronica Spicata Được cấp mấy con này rồi tôi làm chó mấy lần mà vẫn thoát được hay vậy xíu kêu nhiều quá hãy hoàn toàn tâm nguyện của em hát cho em nghe một lần trước khi từ biệt đi anh chết vãi nồi sẽ đóng băng cũng lâu hơn người ta nó chạy khi đi học mặt cười Ồ, ờ, oh, cảm ơn Dương Phạm nhiều Vãi Người đẹp lướt trụ đó chứ khác mày lâu đài tình ái hả vãi vãi ông cái lâu đài tình ái anh nằm khổ sợ quá kêu ờ, đóng băng kêu hai kêu đóng băng để bảo vệ mình rồi đánh khổ sợ quá ồ oh, hello nhiễm anh ủa mà sao nhân phạm mà lại có chữ nhân phạm facebook ta à đồ 14.700 <laughs> sao, sao Hương Bưởi còn đây thế Hương Bưởi đang vương vấn Hồng Trần Đăng nhập bằng Facebook đúng rồi hết thời gian rồi vãi thật tôi vãi ông phương bữa này dữ dằn lắm vãi nồi không ông buổi tối ông vẫn lên ngồi chơi được chút xíu mà mai tối ghé lên chơi với đừng cái vụ mà gì từ biệt từ đây một phi đúng thôi nữa vãi tiếp không qua đại tí đại tí đang quýnh như này cái tôi ấn tượng với mấy cái con quỷ này á nó bánh con quýnh khó chịu và là Ê, Please try again later. 어. cái chiều khúc vô khó chịu quá chết luôn về để ông chơi sim thì chơi kung fu master ủa sao hỏng uh, ờ, sao hỏng chơi con sim nữa ha nè ông phải rồi sắp mặt rồi phải rồi đang đánh nãy giờ hả ờ à tôi đang đánh trong đây nữa giờ mà tôi đâu có đi ở ngoài luyện cấp đâu không đâu vậy tránh lên hả con nào ông chê chê hay rồi nó mạnh nè con nào cũng mạnh mà hồi nãy cái trận trước là con lết anh cơ phía trước trận trước đó đâu có làm được nó cái nào đâu nó nó, nó đánh từ đầu đến cuối từ một mình một trận đó một mình nó đánh không ảnh đâu nó đây đâu thèm chơi ai đâu một mình nó đánh luôn nó không làm gì hết trơn tôi không làm được gì nó hết trơn luôn đầu <coughs> nằm qua đầm lại thế nào đâm rút nguyên máu luôn Ê, chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy hãy cho tôi được chạy hãy cho tôi được chạy Ui. với chết nó mới tập chơi Black Anchor đó ông Yasuo vậy tập chơi con con cung phu thì thì thì thì thì rồi bị bắt lên rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi oh, chết rồi hay quá ông ơi Yasuo xóa game rồi ông đâu có xóa đâu rồi chết mẹ luôn tiếp ngoại tiếng nữa rồi gì vậy quá à, bị gì chơi hôm nay là một ngày gì thế dẻo ra bắn cái tờ đao à nó ra phía người kìa à luồn trực tiếp vái cái luồn trực tiếp thấy nó bình thường mà ta xem nó bị lỗi hoài ta hôm nay nó bị lỗi cái gì á mở điện thoại lên coi rớt mạng nó rồi luồng trực tiếp ngoại tuyến ờ. À. ngày chủ nhật đâu phải thứ bảy đâu mà sao luồng trực tiếp bị lỗi hoài vậy ta đi khỏi stream à, <laughs> vậy thôi tôi qua tôi bắn battle round vãi tôi kêu mấy ông kia kìa vãi nồi à. không biết nữa nó bị cái gì á bị gì bị gì ta cái kỳ đó đường tiểu tiếp nó cứ báo ờ nó báo cam luôn rồi nè luồng tiếp tục lại luồng xanh á, là luồng trực tiếp đang tốt còn cam với đỏ là trường tiếp nó đang cái cam là nó hơi bị có vấn đề còn đỏ là nó bị đứng luôn ông mà đang nói cái gì luôn trực tiếp á của cái gì của cái stream á ý ông nói là của cái youtube hả ờ youtube nó có báo hiệu khi cái luồng ông á làm lên á nó sẽ báo xanh đỏ hoặc vàng xanh là tốt nhất vàng là hơi chuối đỏ là là cứng nhắc luôn đồ bị cái gì á giống như mạng nó có vấn đề gì đó again later. You cannot do that right now. xanh lúc nó đỏ lúc nó bị cái gì không bán bách nó bị cái lỗi gì đứng cứng ngắc đi qua coi cái con của mèo không tốc độ platform sẽ bị gì rồi hello ok close ra à? ừ? còn bắn ông vô bắn với đây bắn tôi bị bên đây bị lỗi gì rồi từ từ sắp xong rồi sắp xong rồi, sắp xong rồi. Cô ông ơi cô với đạn 7 với cái à, um, nay gì đó bị gì rồi cái à, một xịt cho nhà luôn Ủa sao lấy cô có xe nha ông có xe thôi cô chưa bắn lần nào họ bắn có bắn xe nó đầm bắn nó còn em thôi cái súng máy này nữa bắn đạn dạ. không giật luôn ừ bắn không giật nòng luôn á bắn không thì giật nó, nòng nó, luôn nó Wow.